hướng dẫn cách cúng, khấn, lễ vái và sắm lễ đi chùa. Vào đầu năm mới, mùng 1 hay ngày rằm, mọi người thường đi chùa để cầu may mắn cho gia đình và bản thân, cùng xem cách cúng khấn, lễ và sắm lễ đi chùa. Theo phong tục cổ truyền, trong các ngày rằm mùng 1, ngày lễ Phật giáo Tết Nguyên đán hoặc những ngày gia đình có việc hệ trọng, người Việt thường đến chùa lễ Phật thành tâm cầu khấn hồng ân chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Hiền Thạch Tăng gia hộ cho bản thân và gia đình khỏe mạnh, tai nạn qua khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hòa thuận, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. một Sắm lễ vật đi chùa Việc sửa soạn lễ đi chùa hoặc sắm lễ vật để đi chùa, người đi lễ cần phải biết những quy định căn bản của nhà chùa và người hành lễ cần phải tuân thủ như sau. Đến chân hương tại các chùa chỉ được sắm các lễ vật chay, hương, hoa tươi, quả chín, ỏi phẩm, xôi chè, không được sắm sửa lại vật mặn như chiêu cổ tam sinh, thịt, mồi, gà do chả, vân vân. Việc sắm sửa lại mặn chỉ được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị thánh, mẫu và chỉ dân ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dân đặt lên các khu vực Phật điện, chính điện, tức là những nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dân đặt lễ chay, tình lễ mặn như thường chỉ đơn giản gà, giò, rượu, chả, chào cao vân vân. Cũng thường đặt tại các bàn thờ hay điện thờ nếu xây riêng của các đức ông, vị thần cai quản toàn bộ công việc của một ngôi chùa. Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dân cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lại này thì thí chủ đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu hay ở bàn thờ đức ông. Tiền trái âm phủ hay hàng mã chuyên đặt ở bàn thờ Phật, Bồ Tát. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức. Hoa lễ dân Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu, không dùng các loại hoa tạp, hoa dại. 2. Các hành lễ Việc hành lễ vô cùng quan trọng, khi đến chùa hành lễ cần tuân theo thứ tự như sau. 1. Đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ bàn thờ đức ông trước. 2. Sau khi đặt lễ ở bàn thờ đức ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang. 3. Sau khi đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các bàn thờ khác của nhà bái đường khi thắp hương lên, đều có ba lễ hay năm lễ. Nếu chùa nào có điện thần mẫu, tứ phủ thì đến đó đặt lễ, chân hương, cầu theo ý nguyện. 4. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ tổ, nhà hậu. 5. Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ, thì nên đến nhà trai giới và phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức. Văn khấn tại chùa Dưới đây là bài khấn truyền thống tại chùa, bạn lưu ý trong chùa thường ghi tên các vị thần Phật, nên cúng đọc luôn tên dưới biển. một Văn Khánh Đức Ông, Đức Chúa Ông, Tôn giả Tù Đạt, Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần, ba lại, kính lạy Đức Ông Tù Đạt Tôn giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể, hôm nay ngày tháng năm tính chủ còn là ngụ tại, cùng cả gia đình thân tới cửa chùa, trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ. Nếu có đàn lễ vật thì khẩn thêm hiến dân vật phẩm kim ngân tịnh tài. Chúng con tàu lên, gài tu đạt tôn giả từ cảnh trời cao soi xét. Chúng con kính tàu lên, ngày già làm chân tể, cai quản trong nội tự các thánh chúng trong cảnh chùa đây. Thiết kỷ chúng con xin nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cuối sinh đức ông. Thệ đức hiếu sinh, sự lòng tế độ che chở cho chúng con. Ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Chúng con lễ bạc tâm thành, cuối sinh được phù hộ độ trì Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần ba lại. 2. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở bang Tam Đảo, Phật bảo, Pháp bảo, tàng bảo. Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần ba lại. Đệ tử còn thành tâm kính lại mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ. Hôm nay là ngày tháng 5, tính chủ còn là Ngụ tại Thành Tâm dân lễ bạc cùng sở trạng lên cửa mười phương thường trụ tam bảo. Chúng con xin dốc lòng kính lễ Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc Tây phương, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Pa, Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương, Đức Thiên Thủ Thiền Nhãn ngộ bách danh tòng thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát kính lại đức hộ pháp thiên thần chư thiên bồ tát Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, công danh, tài lộc, giải hạn, bình an. Nguyện xin chư vị chấp kỳ lễ bạc, thành tâm, sớ trạng chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung khỏe mạnh, trên dưới thuận hòa, an khang thịnh vượng. Chúng con người phàm trần tục lỗi lầm còn nhiều, cuối mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con, được tai qua nạn khỏi mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ, chúng con lễ bạc tâm thành, cuối xin được phù hộ độ trì, Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần ba lại 3. Vân khấn Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần ba lại Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lại Đức Viên Thông Giáo Chủ Thùy Từ Chứng Giám. Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ môn rằng, dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm hay dù chỉ thấy bức chân dung nhất tâm trì niệm hồng danh ấy, thoát mọi hung tai được các tường. Hôm nay ngày tháng năm, tín chủ còn là ngụ tại. Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện đại bi, kính dân phẩm Phật, hương hoa, chim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, dứt tâm kính lễ dưới tòa sen hồng. Cuối xin Đức Đại Sĩ không rời bản nguyện, che chở cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao, được ánh từ quan soi tỏ, khiến cho nhịp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an. Tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm thai ương tiêu sạch lao lao, đường chính đạo thênh thang tiến bước, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Tính chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cuối sinh được phù hộ đồ trì. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần ba lại 4. Văn khẩn Đức Thánh Hiền Đức A Nan Đà Tôn Giả Nam Mô A Di Đà Phật ba lần ba lại Con cúi lại Đức Thánh Hiền Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả Hôm nay ngày tháng 5 Tính chủ còn là Ngụ tại Chúng còn thành tâm tiến dân lễ bạc Oản quả, hương hoa Cầu ông Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, an ninh, khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Cuối mong ngày soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu ý nguyện, sở nguyện tòng tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, ba lần ba lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.